bôn chạy về cửa đài lạch bình long chạy mãi ra Đà Nẵng Hội An cho ta nhắn gửi à, chứ cho ta nhắn gửi vài hàng tâm bình minh lên rạng rỡ vầng dương miền đất mang bao tình yêu thương đà nẵng ơi những ngày bão tố đất kiên cường in hằng đau thương gian khó loang màu thế lương rồi hôm nay non nước tiên sa đẹp sáng ngời đang bọt chà vá trên đảo sơn trà mênh mông biển trời hướng ra hoàng sa thế lính khao lệ người xưa ghi nhớ với lời thề gìn giữ quê hương của ta sương núi bà nà non nước hiền hòa đã qua bao mùa xuân về nghe khúc khải hoàng ca đất đai quê mình từng ngày vương lên đón bình minh đà nẵng ơi xiết bao tình thương sông that